tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người Ủa má, Ủa, không má đâu vậy? Đi con, đi ăn cơm Ủa má, đi, đi ăn ra, cơm gì? Đi ra tiệm ăn cơm, cái, cái, cái quán đó ngon á Kỳ vậy má, Hả? sao nhà ông nấu cơm ra tiệm ăn chi? thông báo tin buồn luôn ở nhà mình hay là hàng xóm có ai mất hả nhà mình buồn nhà mình buồn ừ chuyện dạ. gì vậy trời gì vậy sao, sao, tự nhiên có tin buồn ở nhà mình nữa ủa tao chưa nói mà sao mày buồn quá vậy thì má có tin buồn thì đây nè bây giờ chuẩn bị nói nè má nói đi con để tâm lý khóc chứ nè trời đất ơi làm gì vậy làm như ai chết vậy mày thì tin buồn mà không phải buồn này là nghĩa là buồn một cái là buồn ờ, dễ sợ lắm buồn cái bụng mà ờ, đói dữ dội luôn á nghĩa là cái nhà mình á là cái nồi cơm điện nó bị hư rồi cho nên là ờ, ờ. má quyết định là một tuần nay con phải ra ngoài con ăn cơm thôi thôi má ơi má má má kêu ba về sửa đi sửa cái gì mày cái đàn ông gì mà cái cầm sợi dây điện mà gắm vô cũng biết gắm sửa cũng không biết sửa không có làm ăn gì được hết trơn à bây giờ nồi cơm điện hư rồi tạm thời đi ra ngoài ăn một tuần thôi, đi thôi, má kỳ đi. quá chuyện này cấm qua chuyện kia tự nhiên hả lúc nào cũng nghĩ con vậy giờ con hỏi má nha gì ai quy định là đàn ông con trai phải biết sửa đồ điện ai quy định trời ơi bây giờ hả thời buổi này là nam nữ bình đẳng không biết sửa cũng như không không gì đâu hay quá bởi vì tôi cho mày đói tuần là phải rồi đi ăn cơm Để ôi con không ăn đâu đâu ăn, một ngày thôi ăn tuần con chịu nổi đâu má một ngày thôi tuần con chịu nổi đâu cãi thôi hả quán đúng không gì con? nè nè gì vậy trời mấy cái chuyện này là chị con là siêu sao chuyện gì chị thắng nguyên hết trơn rồi hả dạ trời ơi chị thắng nguyên ừ. nhà anh huy hoàng sửa đi ơi ơi ơi không nhờ không mượn nha biết sửa không Trời ơi, đàn bà con gái đụng vô hư này hư nọ Bị đặt sửa đồ điện, siêu treo Quê, quê, Gì? Hồi nãy rõ ràng nha Tôi chạy xe tới đây tôi nghe cái người mấy người nói cái câu là nam nữ bình đẳng nha ờ, ờ, ờ. Mà bây giờ nói vậy là sao cháu chở hả Nè tôi chưa sửa nha Tôi sửa được á, thì nói gì ha Trời ơi nhìn cái tướng kìa Ôi chói gà không chặt Đụng vô đồ nhà tôi hư đi hả Tôi qua tôi bán vốn nha Ôi thôi bây giờ nói chung là đừng có cãi gì hết trơn á Thế bây giờ sửa được cái nồi cơm điện cho tôi là tôi nấu cơm cho ăn Còn không thì đi ăn cơm tiệm Vậy thôi ha Má à, cô nói rồi đó Con không có ăn cơm tiệm tuần đâu Không ăn cho mày đói luôn Tao đi ăn mà. Má Cười gì biết sửa không mà nói ờ, bây giờ tôi sửa được cái tính vậy tôi tôi mà sửa được á thì kêu tôi là chị ha ờ, ờ. vậy thì hả cô không sửa được tính gì tôi ờ thì ờ, ờ. à em tính được rồi nè là nếu mà chị thảo nguyên không có sửa được á là chị thảo nguyên phải chấp nhận là người yêu của anh hả cái gì mấy cái đồ quỷ yêu nãy hả sửa một hồi là xong liền gì chỉ có mấy cái người mà vô dụng á vô dụng không biết làm cái gì thì mới không biết sửa thôi đơn giản mà công nhận nhà này ngộ thiệt thấy cũng được nhà cửa cũng bự mà nghĩ sao xài nồi cơm điện à trời đất ơi cái nồi cơm điện mà nó xé luôn nói xấu người khác hả làm làm nha không có làm bèm nha không làm được thì nói đi về nghe làm thì vẫn làm nhưng mà chê thì vẫn chê tôi không hiểu sao nhà ông vẫn ăn bằng cái nồi cơm điện này luôn á nó quá cũ rồi gặp nhà tôi á là cho vô tiệm phế liệu luôn đó gì mà trời ơi coi nè trời ơi à, trời ơi cô nhẹ tay được không cô biết cái nồi này quý giá sao không Sao? Đây là kỷ vật của ông nội tôi Tặng cho bà nội Nên mấy chục năm qua nhà tôi chỉ ăn cơm bằng cái nồi này Tôi biết không Cái nồi nó xét vậy mà cũng ăn luôn hả Thì đây kỷ vật mà Đó ai mà quăng cái nồi này đi á Là coi như là ra khỏi nhà này luôn đụng tới ai thì được nhưng mà không thể nào đụng tới lão phật gia nhớ chưa Nhẹ rồi tay. à tôi biết rồi nha biết cái gì không chữa được đúng không đánh chúng lại đúng không ừ. <laughs> thôi đi nghĩ sao vậy mấy cái này là cái chuyện rồi mũi với tôi tôi sửa được chuẩn bị cho tôi bằng chị đi ha ừ, bằng chị trời ơi đưa, đưa đưa, đưa cái ổ điện đây để thử điện cái coi ờ, nè trời đất ơi ta nói tới cái cọng dây điện nó cũng là thuộc hàng đồ cổ nữa thôi nè cô thấy không Chẳng đen chẳng đen kiểu đó sao nhạo không có gì mới luôn hả ôi mệt quá cô tầm xà mới bề ngoài gành chán mà bên trong nó rệu rạo vậy đó hả kệ tôi y chang như con người của ông ê người tôi sao tôi đoán vậy đó nha. tôi đoán vậy đó sửa sửa đi thử điện cái thử đi ai cấm cái gì vậy ông chơi luôn đúng không Ê nè nè nói đàng hoàng nha tôi chơi của gì sao tôi vừa cắm vô lệnh tưng tưng tưng tưng rồi ai biết sao tôi tưng ông mà chơi tôi đi ha ê làm gì vậy nè ê, ê, ê, nè nam nữ thợ thọ bất thân nha làm gì vậy đưa cái tay đây nắm ê, coi ê đưa cái tay đây nè đừng có dê tôi trong nhà tôi nha đưa cái tay đây huy hoàng à chúng ta mặc dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chúng ta sẽ nguyện bị điện giật cùng năm, cùng tháng, cùng ngày Để thử điện cái coi Trời đất ơi, cái gì mà la lối ông sùm Ủa mà sao gì mà khói không vậy nè Trời đất ơi Ủa, sao vậy Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy Ngồi dậy tụi con Ngồi dậy coi Sao vậy nè, ngồi dậy, ngồi dậy Ngồi dậy Khói quá trời Chuyện gì xảy ra vậy Hả sao vậy con hả anh đẹp lắm em đẹp xuất sắc anh đẹp xuất sắc quá ủa à, gì vậy u ra à? làm gì á? sao tự nhiên nắm tay bà nguyệt tôi tên dân má tên dân xin cảm ơn bà nguyệt đã xe duyên cho tụi con ủa còn ông tơ đâu rồi Mày nói gì vậy Sao giống như từ trên trời rơi xuống vậy wow. Em cũng cưng quá à Dễ thương quá Em cũng dễ thương Nè Tụi bay làm gì vậy buông ra Thiệp cưới của ai mà cái tên lạ quắc vậy Em à Thiệp cưới của chúng ta phải không em Đúng rồi đó anh Anh tính là Đám cưới của tụi mình Anh sẽ đãi một ngàn đồng một ngàn bàn Đúng Mười ngàn bàn đi anh Trời Mười ngàn Anh sẽ nghe theo em Thôi ví dụ gì vậy trời Trời ơi không có đám cưới gì hết trơn á Tao không có nhận con nhỏ này là dâu Buông ra không có cưới hỏi gì hết dạ, trơn trời, trời, trời chị xong chưa chị xong chưa Ủa mà sao đầu tóc chị bù xù hết vậy cô dân chị con bị gì vậy cô không biết luôn á hai đứa sửa nồi cơm điện mà nó giờ nó như quỷ gì không biết gì luôn á Trời, cái gì vậy trời ơi Dạ chị ơi Chị xong chưa Thấy gần đầu chắc xong rồi Ê cô, cô Trừng Cô Trừng <laughs> chết, chết rồi chết rồi Chết rồi à, trời, Cái gì vậy Cái gì vậy Nè sao cô nắm tay tôi Tại sao lại nắm tay tôi Nè cô dê tôi từ nãy giờ nha Trời ơi ơi, ơi. Thì ra là anh kêu tôi qua đây sửa giùm anh cái nồi cơm điện Là anh muốn dê tôi chứ gì Xin lỗi à Tôi hả ế cũng không tới dịp cô đâu ha Nè con gái xếp dài dài dài dài đi cua tôi nè ừ. Thôi đi cưng ơi cỡ cưng cũng không có cửa với chị đâu nha cưng ơi cưng nghĩ ờ, sao vậy Giờ lại cưng đi ha cưng cỡ cưng còn không có cửa với anh đâu ha thôi mà nói chung là tôi cũng không có cho lấy cô đâu mà cửa gì không cửa trời đất ơi thiệt luôn hai người không chấp nhận nhưng tôi chấp nhận gì vậy trời, trời. nói gì vậy là sao tại vì hai người cặp đôi này thật là hoàn hảo ừ. có thể dẫn nhau đi cả cuộc đời gì vậy thảo lên em bị gì vậy trời đất ơi bị gì vậy hả em coi phim em nhiễm đúng không ta không phải là thảo linh mà ta là bà hoa hả? mẹ của con và Thảo Linh đó Ôi trời đất ơi, nó đang bị cái gì vậy? Nó bị cái gì? <laughs> Tao biết rồi, nó bị điện giật Điện à. giật? Ừ Mà không những nó bị điện giật mà ba đứa bay đều bị điện giật Là do cái nồi cơm điện này nè à.